thì đây tôi xin giới thiệu 5 điều khi bố mẹ ly hôn như sau đối mặt với việc cha mẹ ly hôn thì không bao giờ là chuyện dễ dàng với con cái dù là bất cứ độ tuổi nào thời điểm nào thì cuộc sống gia đình cũng sẽ bị xáo trộn điều trở nên khó khăn hơn và những gì bạn dự tính là một người đã từng trải nghiệm hôn nhân đổ vỡ thì tôi đã nhận ra rằng mình không thể thay đổi quyết định của cha mẹ nhưng cuộc sống theo tôi theo chiều hướng nào thì do tôi lựa chọn dù rằng mỗi nhà mỗi cảnh như hy vọng sẽ giúp tôi có thể ờ, tôi chuyện của tôi thì có thể giúp mọi người có thể trải qua hoàn cảnh tương tự để tìm được lựa chọn phù hợp cho chính mình đầu tiên tôi không trốn tránh cảm xúc của mình ngày nay chuyện ly hôn thì không còn xa lạ nữa khiến mọi người nghĩ điều đó không ảnh hưởng nhiều đến con cái nhưng thực ra không phải thế tuy mỗi độ tuổi sẽ có thái độ và cách tiếp nhận khác nhau nhưng con người nào thì cũng có khả năng phải đón nhận với những cú sốc về tâm lý đó là một người dù là người lớn khi nghe tin đứa trẻ bên trong bạn thì cũng có muốn chỉ muốn chống đối và đóng sầm cửa phòng bởi vì nó kích thích những cảm xúc và ký ức tuổi thơ của bạn điều trước nhất thì bạn cần phải làm gì đó thì hãy đối xử nhẹ nhàng với cảm xúc của bản thân hãy cho phép bản thân đi qua những cảm xúc đau buồn hoang mang chán nản thậm chí là giận dữ bạn có thể viết ra tâm sự với người thân hoặc kể về những người mà bạn tin tưởng nếu cần thiết là bạn có thể tìm đến chuyên gia tư vấn chỉ khi đã sắp xếp được những suy nghĩ và ổn định lại tâm lý thì bạn mới có thể đối mặt với những gì sắp đến những biến cố trong cuộc sống có thể khiến bạn trải qua những thời gian khó khăn nhưng đổi lại nó có thể giúp bạn tìm thấy những điểm mạnh hoặc học được những kỹ năng mới với tôi thì đó là khả năng giao tiếp khi cần trao đổi với cha mẹ khả năng chịu áp lực và những tâm lý vững vàng để lờ đi những bài những bàn tán của người ngoài. Nếu bạn cần sự giúp đỡ để vượt qua thì đừng ngần ngại để tiếp kiếm sự bất kỳ sự trợ giúp nào xung quanh mình. Tuy mỗi độ tuổi có sẽ có một thái độ và cách tiếp nhận khác nhau. Nhưng mà con người nào thì cũng có khả năng phải đón nhận những cú sốc tâm lý. Điều trước nhất là bạn cần phải làm đó là hãy xử nhẹ nhàng với cảm xúc của bản thân thứ hai là tôi nên chọn tôi chọn tôn trọng quyết định của cha mẹ mong muốn hàn gắn lại hôn nhân của cha mẹ là suy nghĩ rất bình thường có thể là vì bạn cho rằng cuộc sống hôn nhân đó là nền tảng để xây dựng cuộc sống hạnh phúc của bạn từ trước đến nay có thể là vì bạn cần một chuyện gì đó khiến bạn sao nhãn kéo bạn ra khỏi những cảm xúc trong thâm tân nhưng mà sự thật thì bạn không thể hiểu rõ vấn đề hơn chính một người trong cuộc một nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng nguyên nhân khiến con cái bị tổn thương nhiều nhất không phải là chuyện cha mẹ ly hôn, mà là phải chứng kiến sự xung đột của cha mẹ trong thời gian dài. Thì cũng như tôi, cũng chẳng thể quên được những cảm giác tĩnh lặng đáng sợ trong bữa cơm có đầy đủ cha mẹ nhưng chẳng ai nói với nhau câu nào. Tôi không biết là phải cha mẹ phải giống, phải cố gắng, nhìn giữ và vun đắp tủ ấm cho con cái Ngược lại họ đã suy xét rất kỹ để mang lại điều tốt nhất cho tôi trước khi đưa ra quyết định này. Trong tình cảnh đó, nhanh chóng cắt bỏ những vết thương hoại tử và bắt đầu một cuộc sống mới là điều tốt nhất cho cả cha và mẹ, cả cha mẹ và con cái. Do vậy tôi đã quyết định lựa chọn việc ủng hộ, quyết định việc ly hôn của cha mẹ mình. Thứ ba, tôi chọn tâm sự với cha mẹ về tương lai. Cảm giác hoang mang khi nghe tin cha mẹ ly hôn xuất phát một phần nỗi lo lắng không biết tương lai của mình sẽ ra sao. Những sự kiện cần và cha mẹ kiền cả cha và mẹ để tham gia như lễ tốt nghiệp, lễ cưới sẽ thế nào? Theo tổ chức sức khỏe về trẻ em Kids Hand, cách tốt nhất để là thẳng thắn chia sẻ và bàn bạc với cha mẹ. Đừng lo rằng khiến họ căng thẳng hơn thì hãy chọn một thời điểm cùng ngồi xuống trao đổi. Khi mọi người đều đã bình tĩnh lại và tôi may mắn có cha mẹ bên cạnh. Mẹ tôi luôn giải thích cho tôi mọi vấn đề, từ nguyên nhân đến quyết định này cho đến khi những kế hoạch trong tương lai. Nhờ đó mà tôi không cảm thấy người như người ngoài cuộc mà cũng không mù mờ với những ngày tháng kế tiếp sau bước ngoặt đột ngột này. Cảm giác hoang mang khi nghe tin cha mẹ ly hôn xuất phát từ một phần lo lắng không biết tương lai của mình sẽ ra sao. Lúc này là cách tốt nhất là thẳng thắn chia sẻ và bàn bạc với cha mẹ cái thứ tư tôi chọn tập trung chăm lo cho cuộc sống riêng bị cuốn vào những lo toan và thay đổi sau cuộc ly hôn của bố mẹ có thể khiến bạn cảm thấy cuộc đời mình bị chững lại thì hãy tập trung vào kế hoạch và mong muốn của bạn cho tương lai cố gắng tham gia đầy đủ những hoạt động thường ngày hết mức có thể trong cuộc sống gia đình đang có nhiều biến động bạn có thể tự mình ổn định hoặc ổn định hoạt động ở trường với bạn bè để tự cân bằng Cha mẹ tôi ly hôn vào năm tôi đang học lớp 12. Sau quãng thời gian khủng hoảng tâm lý và tôi nhận ra rằng không thể bỏ mặc tương lai của mình được. Sau đó có thể đổ lỗi cho nghịch cảnh được. Tôi từ bỏ ý định đi bụi do ảnh hưởng của những bộ phim Hồng Kông thời đó và trở lại đường dây ôn luyện cho kỳ thi đại học. Và đến nay tôi đã vượt qua thời gian khó khăn nhất. Tôi luôn cảm thấy thật may mắn vì đã giải quyết được chuyện học tập lên hàng đầu. Thứ năm, tôi chọn vị trí trung tâm giữa trung gian giữa cha và mẹ. Và một trong những vấn đề sau khi cha mẹ ly hôn là con cái có thể xa lánh một trong hai bên. Bản thân tôi nhận ra dù là chỉ một cuộc điện thoại, một dòng tin nhắn cũng giúp xoa dịu nỗi đau và nỗi nhớ của các thành viên trong gia đình, giúp cha mẹ gắn bó với nhau, với con cái dù đang phải cách xa địa lý Chẳng có đứa con nào muốn nhìn thấy cha mẹ tiếp tục xung đột với nhau dù đã ly hôn cả. Vì thế tôi đã thử làm nhịp cầu nối giúp cha mẹ thành bạn bè. Cách đơn giản nhất là thỉnh thoảng rủ cả hai người cùng ăn một bữa cơm. Sau đó là sẽ có những trường hợp một trong hai người cảm thấy không thoải mái khi gặp mặt người kia. Bạn có thể cùng cả hai bàn bạc và tìm ra giải pháp khéo léo trong các tình huống cụ thể. Nếu cha mẹ giữ mối quan hệ tốt sau khi ly hôn thì sẽ đem lại những thành quả bất ngờ trong tương lai. Có rất nhiều trường hợp sau khi ly hôn, giữa cha mẹ đã xảy ra xung đột liên quan đến con cái, chẳng hạn như chuyện cưới hỏi. Nhờ giữ mối quan hệ tốt nên cha mẹ tôi cũng đã tổ chức một đám cưới êm đẹp cho chị gái tôi mà không hề xảy ra bất đồng nào cả. Nếu cha mẹ giữ mối quan hệ tốt sau khi ly hôn thì sẽ đem đến những kết quả bất ngờ trong tương lai. Và cuối cùng Nghịch cảnh có thể xảy ra với bất kỳ ai trong cuộc sống. Việc cha mẹ đã ly hôn là một trong những điều đáng buồn như thế. Nhưng thay vì bỏ mặc tương lai, tôi chọn cho mình một thời gian mở lòng với những điều tích cực và xem đó là động lực để trưởng thành. Và tôi xin kết thúc bài viết tại đây. Bài viết được thực hiện bởi Tử Long, trích trên báo Việt Karate. Chúng tôi xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào các video sau. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.